Hello anh em, chào mừng anh em tiếp tục quay lại kênh của mình nhá Ok chưa? Thì hôm nay thì uh, mình sẽ tiếp tục đó là với cái vốn đó 100k 100k thì bây giờ là hơi muộn một chút, bây giờ là 2, 3 giờ sáng Ok chưa? Tầm này thì mình sẽ đi săn hũ nhá mọi người nhá Săn hũ nhá mọi người nhá Ok chưa? Thì uh, à, 100k thì trước khi vào để săn hũ nhá Thì uh, à, 100k thì có vẻ là đi săn hũ là nó hơi bị khó anh em muốn săn hũ thì nên đó là chơi những cái vốn cao mình khuyên anh em như vậy còn vốn thấp này thì săn hũ thì nó hơi khó nhá được chưa thì anh em trước khi vào video thì mình trước khi vào sân lũ thì mình anh em nào muốn chơi á thì anh em hãy tải cái link hãy tải game ở link ở bên dưới phần bình luận nhá. thì anh em tải ở cái link đấy và anh em đăng ký tài khoản đó là tài, tài khoản đầu tiên trên thiết bị nhá à, thì anh em sau khi anh em liên kết tài khoản ngân hàng đăng ký đăng ký xong ấy thì anh em liên kết với tài khoản ngân hàng thì sẽ được tặng 10k vào tài khoản sau đó thì anh em sẽ comment cái ID của anh em xuống phần bình luận của video mình sẽ tặng thêm cho anh em đó là 10.000 nữa Ok chưa Và nếu như anh em nạp 100k đầu tiên đổ lên Thì mình sẽ tặng thêm cho anh em 20.000 nhá Thì anh em chỉ cần comment ở bên dưới phần uh, bình luận video Với điều kiện đó là tài khoản đầu tiên trên một thiết bị đó Và tài khoản đầu tiên trên thiết bị đó và là à, tài khoản và là đăng ký từ link link của mình nhá ok chưa thì anh em sẽ được nhận những cái ưu đãi như vậy nhá được chưa thì ok thì 100 nghìn 100 nghìn hôm nay mình sẽ vào uh, thần tài đến nhá hôm nay mình sẽ săn săn cái hũ thần tài đến nhá bắt đầu với cả phòng à, 10 cá vàng này 10 cá vàng 10 cá vàng à, à 200 200 thì quay biết bao giờ cho hết 200 thì quay biết bao giờ 1k là nhiều nhất à 1k là nhiều nhất đúng không 1k nhiều nhất thì quay biết bao giờ hết hết 100 nghìn thôi 4 500 600 700 800 900 quay à, phòng 100k này đi 100k 100k cho nó quay phát nhiều nhất là bao nhiêu 7 8 9 10 quay phát nhiều nhất là 10k à? 10k quay phát 10 nhiều nhất 10 qua quay đi 10k là mình quay được 10 phát đúng không thế thì cũng không ăn thua phòng này phòng này 1 triệu 1 triệu không đủ tiền chỉ bắt buộc phải quay phòng này nhá quay phát nhiều nhất là 10k đúng không quay 10k ok thì quay phòng 10k này mình sẽ cho quay tự động này ok quay phát đầu tiên này đó 70k rồi 60k có vẻ là hơi khó anh em ạ ok này được ăn này ăn có 12k không à không biết có lên được không nữa 100k thì có vẻ là hơi khó 100k thì khó quá anh em ạ ok phát này được ăn này ăn bao nhiêu đây 40k là vẫn còn 62k phát này được ăn này có vẻ nhiều nhiều đấy 52k 52k là vẫn ờ, vẫn tròn 100 này ăn 20k nữa trăm hai này trăm hai ăn được hơi ít anh em ạ có vẻ là có 100 này đến 200 rồi Ờ, ok ổn này cũng ổn phết đấy chưa đùa đâu 100 rồi 100 đến 200 này vốn cao thì quay nó xuống hơn chứ vốn thấp này hơi khó 40k này vốn thấp này quay hơi khó ăn à, ổ nhiều phết đấy anh em ạ đùa trăm tư nữa này ú lên 300 rồi Đùa, đừng có tưởng 100k có khi làm đến sự nghiệp đấy anh em 100k có khi làm đến sự nghiệp đấy Ơ lại nổ tiếp này, nổ to ấy 64k 400 rồi Ổn phết, à ăn nhiều phết, nổ phết, nhiều phết anh em ạ 40k đấy này Tiếp này Vẫn còn 400 này 400 là có khi lại làm nên sự nghiệp vẫn Nổ hai ba phát nữa thì ngon ngon Ok này Phát này được bao nhiêu đây 10k không ăn thua nổ phát nào to to mới xuống ok này được bao nhiêu đây 40k 40k không ăn thua còn 370 phát này được bao nhiêu đây được 40k này khá là ngon phết đấy chứ đừng có đùa 100k lại làm đến sự nghiệp thì ăn thua quay 100k hơi chán bởi mình thích là mình thích là nếu quay hũ thì vốn nhiều nhiều một chút chứ quay hũ vốn bé này mình không thích lắm nhưng mà thử xem biết đâu lại làm thực nghiệp đúng không đôi khi lại lên được hai ba triệu thì ngon được không đấy 100 này 102 k này ngon cũng được nhiều phết đấy chứ 400 500 rồi nổ không à nổ nhiều phết này phát này nổ nhiều này 100 linh này ui 500 này ấy lại ăn tiếp này 30k nữa 600 rồi anh em Ủa lại ăn tiếp này ăn liên tục luôn được 8.000 không à Tưởng ăn nhiều lắm Lại xuống 500 này Quay mỗi phát 10.000 Mà lên được 500 100.000 lên được 500 Biết đâu lại với được lên tầm vài triệu thì lại ngon Đúng không 600 này 600 này vẫn còn 500 Được ba quả này ba quả này bao tiền đấy? ba quả này hai nghìn, <laughs> hai nghìn không bỏ ăn ok năm trăm rưỡi này năm trăm tư này với phát này ăn này ăn nhiều không 46k không ăn thua 46k thế cũng được rồi cũng lãi rồi từ lúc à, phát này 4 cá vàng bao nhiêu 40k lại lên 600 lại xuống 500 à, này phát này được bao nhiêu đây 4k không không thua bốn cái bao này bốn bao 24 nghìn 600 vẫn 600 lại 500 không phát nào nhiều nhiều ấy nó nổ cả bùm cái úi rồi phát này được nhiều không được 48 nghìn thế là ngon rồi quay 10k mình cũng thích lắm phải cầm tầm ờ, triệu vào thì quay để xuống quay để nó sẽ đỡ hơn đêm khuya này săn hũ là ngon nhất thề với anh em luôn ok phát này được bao nhiêu đây 80k ái là ngon phết anh em lại lên lại lên 500 là 600 mãi 500 600 không lại đứng khoảng 4 quả này 40k lại lên 600 lại được bao nhiêu đây nhìn thần tài đến ba cái được 22.000 6 quả được 4.000 không à phải chữ thần tài đến ăn mới ngon phát này được bao nhiêu đây 24.000 không ăn thua không ăn thua lắm anh em ạ cũng lên 600 rồi 100 lên 600 là ngon phết rồi đấy đùa đâu Mới được có mấy phút không à Mấy phút lại kiếm mấy trăm ấy đùa Thế tuyệt vời rồi Vốn 100k, vốn 100k và quay hũ Hơi bị nhàm một chút anh em ạ <laughs> Cầm 100k và quay hũ hơi bị nhàm một chút 60k này Ok, quanh quanh đi quẩn lại mấy năm 56k này Nhưng mà có lãi rồi, thế là ngon rồi Lên một triệu là ngon lắm rồi đấy Thì anh em luôn cố gắng lên một triệu là ngon lắm rồi 100k lên 1 triệu là tuyệt vời rồi đấy không cần nhiều lắm bạn bao nhiêu 40k đó thì anh em muốn tải game thì ờ, xuống phần mô tả nhá sẽ có những ưu đãi như vậy nhá thì anh em cứ ờ, tải game về với cả liên kết tài khoản ngân hàng sau đó thì anh em nạp cái thẻ 100 vào là anh em được tổng cộng là được từ 4 đến 50 nghìn rồi đúng không được uh, tặng là 4 50 nghìn rồi chỉ cần làm như vậy thôi là anh em được 400 ấy 4 50 nghìn rồi không cần phải nhiều đâu. Chỉ cần anh em tải game về là tài khoản đầu tiên trên thiết bị và tải game từ link của mình. Sau đó thì anh em sẽ liên kết tài khoản ngân hàng, sau đó anh em comment ID xuống. Nếu anh em nạp thêm một thẻ 100 nữa thì anh em comment xuống cho mình, đó là nạp cái thẻ 100 vào, xong đọc cái ID nữa. Nếu như mà mình xác định là đúng thì ờ, đúng là tài khoản nằm trong hệ thống của mình thì mình sẽ tặng thêm cho anh em nữa. Đầu tiên liên kết tài khoản ngân hàng ai phát ra được nhiều này. Ô được 34k nếu như mà đúng là tài khoản ờ, của mình thì ờ, mình sẽ tặng ai trăm sáu ngon thì ờ, đúng là tài khoản của mình thì mình sẽ tặng cho anh em những cái thế nhá phải là tài khoản mình nếu anh em đăng ký từ tài khoản từ link của người khác ấy thì không được nhá được chưa đúng là đăng ký cái tài khoản đầu tiên thiết bị của mình thì anh em sẽ được như vậy 700 rồi anh em con này được ba cái chữ thần tài này ba chữ thần tài được từ 8.000 <laughs> đủ mã đó 700 rồi 100k lên 700 có khi lên được với lên một triệu đấy úi rồi năm cái bánh bao được 8 nghìn sàm <laughs> thật đấy úi rồi phát này được bao nhiêu úi 100 k này ngon 700 rồi 800 đi. lên 800 không úi rồi ôi 8 nghìn <laughs> lại ba cái bao này được mấy nghìn bốn nghìn <laughs> rất là nhàm nhá anh em nhá hai thằng tài hai bao được bốn nghìn hả, <laughs> ôi trời ơi được ba bốn nghìn này thì mình không thích lắm cứ quay vốn cao cao nổ mới xuống nổ vài triệu mới xuống đấy nhưng mà từ 100k quay 100k lên 700 này 800 thế ngon lắm rồi anh em mình là có duyên đánh bốn thấp mà lên cao lắm bình thường là mấy video trước mà đánh toàn hai ba nghìn mà cũng lên được kinh khủng không lên được hai ba triệu cái này 100 nghìn lên 1 triệu là cũng ngon rồi anh em đúng không 100 nghìn mình lên đấy bình thường ngày trước ấy mình mới tập chơi á 100 nghìn mình lên được uh, ờ, 500 nghìn mình xuống ai ra 46 con cá vàng 160 này 800 rồi đó bình thường ngày trước mình uh, đánh uh, từ 100 nghìn mà mình lên được tầm 500 nghìn là mình sướng lắm rồi nhưng mà sau nhiều lần đánh rồi có lần lên đến tầm 500 600 gần tỷ cơ mình sướng lắm nhưng mà bây giờ thì đánh lại đánh mấy chục mấy trăm này nghe nó hơi nhàm một chút nhưng mà vẫn thích đánh miễn là được tiền là được không cần được nhiều tích tiểu thành đại đấy hiểu không không cần phải được nhiều cả tất nhiên mình chơi cái này mình luôn phải có lãi anh em muốn chơi được cái này thì anh em nên biết chưa vốn nhá chứ còn à, nếu anh không anh em không biết cách soi cầu hay không biết cách chơi gì lắm cứ vào quay hũ cho mình đó quay hũ là ngon nhất đó là ngon nhất ok chưa 100 nghìn đây này lên 700 người này ok này 10 phút rồi quay video 10 phút rồi 10 phút 700 anh em làm cả ngày cũng chỉ được có mấy trăm mấy chục úi rồi phát này nhiều thế ui nổ ngon nổ bao nhiêu đây trăm tám hai trăm hai ba trăm này ba trăm sáu anh em ạ nổ phát ba trăm sáu lên triệu rồi ok chưa một triệu rồi một triệu rồi thì thôi một triệu à một triệu mình ra quay phòng một triệu nhá đấy mình vào phòng một triệu quay ngoài nhất sướng lãi cao một triệu là ngon rồi 100 nghìn một triệu là ngon rồi anh em ạ nhưng mà mình vẫn chưa phải là cái mình thích quay phát 50k nhá đầu tiên là ăn ba cả vàng này được 30k quay liều thì ăn nhiều nói thẳng với anh em anh em đánh liều thì ăn nhiều còn không liều thì anh em ăn từ từ cho mình đó ok chưa mình thì nói chung là 100k này không ăn thua lắm bây giờ mất ôi xuống 700 kìa vãi đái lại xuống 700 vào đây quay xuống 700 nổ phát đi nào được bao nhiêu đây 10.000 không à nheo nhé thế nhở ui ui 500 rồi được 4 cỏ 30.000 lại xuống 500 rồi anh em có khi gãy ấy, vào phòng to có khi gãy anh em ạ ô 300 kìa 300 300 ghi 3 quả được 6 quả nữa 6 quay phát 6 quả nữa nếu 6 phát nữa cũng được gãy thế thôi 270 này còn 200 nguyên này Úi 110 thôi gãy rồi À phát này được ăn này Úi nổ nho Úi nổ Nổ bao nhiêu đây 500, 600, 700, 800, 900 1 triệu thôi Nổ 1 triệu, triệu 2, nổ triệu 2 Úi Anh em thấy chưa lại ngon rồi, ngon rồi Lại lên triệu 3 Vẫn chưa đời, vẫn chưa tàn anh em ạ vẫn lên được triệu ba đời vẫn chưa tàn 100k của chúng ta sẽ lên được bây giờ là hơn triệu rồi dơm dơm sương sương nhẹ ngồi quay hũ lúc quay đâu có hơn chục phút lại kiếm được triệu đùa chứ săn hũ đôi khi là những cái ờ, nó sướng về đêm này mình chỉ thích săn, săn hũ thôi nhiều hũ lắm anh em ạ chứ là ban ngày thì hơi khó săn một tí nhưng ban đêm săn sướng lắm có đêm mình treo máy nó còn được ờ, mấy chục cơ tầm cầm tầm 10 triệu ờ, mình săn trong đêm mình treo máy mình treo máy mình đi ngủ ấy xong thức dậy là thấy lại được mấy ờ, được thêm hai chục đợt đấy mình nhớ là mình treo được hai ba chục nữa treo qua máy qua đêm ấy là được hai ba chục nữa hai ba chục triệu ấy đó bốn mười triệu đợt đấy mình quay mình có với một triệu ai ra mười lần quay miễn phí ui mười lần quay miễn phí là không phải dạng vừa đâu anh em quả đầu tiên này ui nổ rồi nổ nổ nổ nổ phát này nổ bao nhiêu đây 608 ui phát nữa này 800 à, chú tiền đến tháng 3 triệu rồi này tổng 3 triệu này tổng 600 à, nữa 3 triệu 6 này ui thôi xong rồi anh em nổ rồi 4 triệu ui vai đái ui lại nổ to thế phát này nổ, nổ bao nhiêu đây 700 800 900 1 10 1 triệu hay 10 triệu đây 1 triệu nổ phát triệu 8 nữa này 5 triệu 8 thôi anh em 50k ui, ui, ui lại nổ tiếp kìa Ngon thế Còn 3 lượt nữa 6 triệu kìa Ui lại nổ tiếp Ui 400 này Ngon thế 6 triệu rồi 40k này Quay vắt cuối này Miễn phí vắt cuối này tổng 4 triệu 8 này lãi 4 Ui. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, lên 5 triệu anh em Thấy chưa vãi đái thật 5 triệu Có khi dừng mất anh em Có khi dừng không Có nên dừng không Và quay tiếp đi Liều thì nhiều Liều thì nhiều anh em nhé Mình vào hẳn phòng này cho quay nó sướng Quay 100k phát nhá Ui thôi Bị bạn vừa vào phát nổ luôn kìa Đúng số mình buổi tối săn hũ đúng không bao giờ là phí anh em bao nhiêu 2 triệu này 2 triệu 8 2 triệu 800 Ui. Không bao giờ phải là phí 7 triệu rồi anh em 7 triệu rồi Quấn vẽ lồn Ui 100k của chúng ta Ui. Đúng là buổi tối săn hũ sướng vãi đái 100k mà cũng săn được kìa Săn lên 7 triệu rồi anh em Cố lên 10 triệu được không Có khi 10 triệu nghỉ bố đi chăn cố lên 10 triệu mà nghỉ 100k đấy 100k 15 phút lên mẹ lên mẹ 7 8 triệu này lại nổ này bao nhiêu đây 1 triệu này 2 triệu này Ui! 3 triệu 3 triệu 6 <laughs> thơm thơm thơm thơm 11 triệu rồi 11 triệu rồi thì uh, liều thì ăn nhiều mình ra quay ở vòng 10 triệu hôm sướng đang được cầu nổ anh em đang cầu nổ anh em 11 triệu thì ra đang cầu nổ anh em ạ mình sẽ đặt à, tầm 500 nhá 500 đi liều thì ăn nhiều không liều thì ăn cứt à nhầm không nhiều ăn kít ui rồi ui nổ nổ phát này nổ rồi 5 500 5 triệu 5 triệu 15 triệu anh em 15 triệu Úi trời ơi Ui lại nổ tiếp này Nổ bao nhiêu đây 4 triệu 6 à, à, Wow phải lồn 14, 15, 16, 17 18 19 19 triệu vãi đã anh em ạ à, nổ phát 19 triệu rồi thôi nổ thì thôi 100k của chúng ta lên 30 triệu này có khi dừng nhá quay nốt mấy phát nữa dừng nhá anh em nhá dừng đi cô xuống tầm 30 triệu dừng bố đi Ôi lại nổ này 600 mà 600 thế tưởng là nhiều lắm Quay mấy phát đi Mà thôi không nên không nên quấn anh em ạ Không nên ham ui tưởng nổ nữa thôi dừng nhá dừng nhá thôi thế này được rồi 30 triệu dừng thôi không chơi nữa thôi không chơi nữa chắc là dừng video ở đây thôi hôm nay kiếm 100 k 30 triệu ok tuyệt vời chưa anh em chắc mình dừng video nhá bye bye xin chào các người nhá có lóc rồi